Xin chào các bạn, hiện tại là mình đang ở ngày thứ bảy của chuyến đi chuyển hóa 7 ngày tại đảo Ngọc Phú Quốc Và hôm nay thì chúng mình đã vừa có một cái bữa trưa tổng kết liên hoan chương trình Và đây quả thật là một chuyến đi rất đáng nhớ Và bây giờ thì mình đang đứng cạnh một trong những thành viên của đoàn Là một trong những người đến tham dự chuyến đi chuyển hóa lần này và chị cũng đã gắn bó với Diviners qua một số hoạt động cộng đồng nhưng mà thực sự đây là lần đầu tiên mà chị tham gia một chuyến đi dài ngày với Diviners Vậy thì chúng ta hãy cùng xem là chị Thảo cảm nghĩ như thế nào về chuyến đi này các bạn nhé Xin chào mừng chị Thảo Xin chào cả nhà à, cái điều mà em nhận được đầu tiên đó chính là sự buông bỏ ừ. Vì là có nhiều cái điều mình dính mắc trong tâm trí của mình mình không buông được thì uh, chuyến đi này nó giúp cho mình buông rất là nhiều thứ ừ và đặc biệt hơn là đến với gia đình diviner thì em cảm nhận là cái niềm hạnh phúc bên trong của ừ. mỗi người nó giúp cho mình ờ, cảm giác như đây chính là một gia đình ừ. và mình có, có vẻ như mình rất là tự tin khi mà mình thể hiện bản thân của mình và rất là tự tin khi mà mình ờ, nói chuyện hay là giao lưu gặp gỡ ừ, gia đình của mình và ờ, đặc biệt hơn là mình rất là thích cái phong cách của thầy Ochap à, một phong cách gọi là freestyle đó <laughs> làm cho mình có cảm giác như là à, đây chính là một gia đình và mình mong muốn là à, sắp tới thì à, hy vọng là mình sẽ có cơ hội được học học thầy nhiều hơn à. và chuyến đi lần này với chị Thảo thì còn đặc biệt hơn nữa bởi vì lần này thì chị Thảo không chỉ đi một mình mà lần này chị Thảo mang thêm người em trai là anh Trương cùng tham gia chuyến đi Vậy thì chị cảm giác là hai chị em sau chuyến đi này thì mối quan hệ của hai người như thế nào ạ? à, trước khi mà đi chuyến đi á thì à, thực sự là sự kết nối của hai chị em là không có ừ. thì à, mình cũng à, không biết làm thế nào để kết nối ừ. nhưng mà sau khi mà đi chuyến đi này thông qua những cái trải nghiệm ừ. và mình đã nhận ra được là à, chị em mình đã có nhiều cái mà mình chưa hiểu ừ. nhưng mà bây giờ thì đã hiểu nhau rất là nhiều và có sự ừ. kết nối tế của em ừ. rất là tuyệt vời ừ. rất tuyệt vời và chị Thảo có muốn gửi thông điệp hay là lời nhắn nhủ gì à, đến các bạn mà cũng đang suy nghĩ không biết là có nên tham gia những hoạt động của Diviners không ạ? À, khi mình đang chần chừ có nghĩa là mình đang tìm kiếm một cái cơ hội nào đó ừ. thì để mình chuyển hóa để mình à, tìm kiếm một cái giải pháp để mình bình an hơn hạnh phúc hơn vui vẻ hơn thì hãy đến Diviners. <laughs> Cảm ơn chị Thảo. Dạ. Yeah.